rồi xin chào anh em ba miền bắc trung nam nha hôm nay là đến với cơ sở lọc phát tài thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ đây gọi là bộ tài xỉu không tan nha anh em tài xỉu không tan bình thường á những anh em ở dưới miền tây miền hay miền nam anh em mình gọi là chấm đúng không đó gọi là miếng dán không tan đó thì đây mình sẽ giới thiệu sơ lược của nó về nó nha anh em trước tiên á anh em đi chơi á cần cho mình á một cái nón ok đó nón anh em mình đội lên đầu đó hoặc là nón của anh em có sẵn cứ đưa lên cho mình làm rất là dễ nha đó một cái nón mình để tạm ở bên đây ok rồi còn anh em nào mà biết đánh được S304 cũng cực kỳ đơn giản anh em kẹp vào tay đánh thôi S304 đó nhỏ gọn đây rồi mình để ở đây còn đây á là cái bộ báo rung nha anh em đây là bộ báo rung nè đó đây là bộ báo rung rồi tiếp theo lọc lách cho anh em về một bộ tài xỉu ok đây đó lọc đã làm sẵn một hộp và mặt lục để cho anh em chơi đó mình đã làm vào mặt lục rồi anh em đây mình để sẵn đây luôn rồi khi anh em đi chơi á thì chỉ cần cho mình á một cái nón hoặc là một S304 này là ok đó cái bọc vô người là nó báo rung cho anh em thôi anh em cực kỳ dễ chơi rồi tiếp theo lọc sợi đồ cái nón này lên nè đó bây giờ lọc sợi đồ cái nón này lên đầu để chơi với anh em đó test từng cây cho anh em xem test từng cây cho anh em xem đó bây giờ nè lọc chơi xanh chín với anh em là ba cây cho vui nha đó một lục một ngủ và một tứ ok Bốn năm sáu. cây này lọc sẽ đánh về tài rồi tiếp tục dỡ nha rồi về xỉu thua một cây ok cái thứ hai rồi, cây này lọc sẽ đánh về xỉu đó một đều nha anh em 331 tiếp tục cái này lọc sẽ đánh về tài <clears throat> dở cho anh em xem tiếp tục xỉu tiếp anh em thấy không đó đây gọi đánh hên xui đó ba mà ăn được có một thôi thua hai gọi là đánh hên xui mà rồi bây giờ nè lọc đã đội mũ đúng không anh em và có mặt lục khi mặt lục hiện lên đó thì máy nó báo rung nó sẽ rung cho anh em thấy bây giờ lọc sẽ lắc cho anh em coi nè nếu mà có lục thì nó sẽ báo rung đó hiện tại là đã có một con lục đã có một con lục nha anh em thì lộc sẽ đánh lục và tài luôn nha anh em đã vừa đánh lục nè vừa đánh tài luôn lộc vừa đánh lục vừa đánh tài ok dở có lục anh em thấy không đó lục ngủ nhất ok cái thứ hai nha anh em tiếp tục thôi cái này không có nha anh em máy không báo nha anh em cái này máy không báo không báo cho mình nha anh em đó thì mình sẽ đánh xỉu mình đánh xỉu nhẹ nhẹ thôi ok mình đánh xỉu mình đánh nhẹ nhẹ thôi nha giờ anh em ơi đó anh em thấy không nó vẫn về tài vẫn về tài tại vì ba tứ ngủ anh em thấy không rồi tiếp tục cây thứ ba rồi máy báo cho mình là có lục nha anh em rồi cây này có lục thì mình vẫn đánh tiếp tục theo là đánh lục và tài ok mình sẽ đánh lục và tài dở nhưng mà đây là lục về xỉu thì mình về tiền ok tiếp tục test cây tiếp tục rồi cái này lục nó đã nổi lên nha anh em máy nó báo rung cho lộc biết là lục đã có trên trong này thì lộc tiếp tục sẽ đánh lục và tài đó lục và tài tiếp tục gọi lục xỉu cái này gọi là đen thì mình hời tiền còn không là mình ăn sẽ đô đường đúng không anh em rồi lọc sẽ test với anh em là hai cây hoặc ba cây nữa thôi nha rồi cái này máy nó không báo thì lọc sẽ đánh xỉu lọc sẽ đánh xỉu nha anh em đánh vừa vừa thôi mình đánh cỡ 500 một triệu hoặc là hai ba triệu cũng được ok dở đó anh em thấy không rồi tiếp tục này anh em rồi hiện tại máy đã báo rung nha anh em lọc sẽ đánh lục và tài lục và tài tiếp tục dở đây vừa đủ tài nha anh em đó anh em thấy không cái đường ăn của mình nó, nó rất là rộng nó rất là rộng lớn anh em chỉ cần á cho mình á là đội nón được thôi là ok hết rồi còn ngoài ra á, thì cứ điện cho mình theo hai số điện thoại ở trên 0981 521 779 0966 521 779 đó mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em 24 trên 7 ngoài ra thì nhà lọc còn có những cái bộ chip 4 hoặc 6 mặt đây cho anh em chơi đó anh em thấy không đó đầy đủ và đồ tài xỉu nha anh em đầy đủ và đồ tài xỉu những cái đồ mà nó cao cấp hơn anh em cứ điện cho mình những cái đồ đó thì mình không có tung ra thị trường nha anh em đó để cho anh em chơi cho anh em hiểu rõ hơn mùa dịch tới rồi anh em ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang nhớ sát khuẩn tay chân vào đó khi anh em mà xem xong cái video này á, thì nhớ subscribe kênh hộ mình like cho mình một cái ok chào anh em